Chào toàn thể anh em chơi môn máy đánh bài bịp thì ngày mai thì mình làm cái video để giới thiệu đến anh em cái cửa hàng của mình này anh em nhìn xem này rất nhiều máy đánh bài để cho anh em chơi từ cái dòng giá rẻ cho dòng cao cấp thì cửa hàng của mình nằm ở bến xe miền Đông và bến xe Mỹ Đình Hà Nội anh em có thể qua trực tiếp test hàng có một cái lưu ý như này anh em mua hàng anh em lên đến những cửa hàng lớn đấy thì khi đến cửa hàng lớn thì giá cả nó sẽ rẻ và cái chế độ bảo hành rất là tốt ưu đãi cho anh em thì với cái máy đánh bài này anh em nên đến trực tiếp cửa hàng để test hàng đấy nhân viên mình sẽ hướng dẫn anh em cách chơi ở ngoài bắc thì anh em cứ qua bến xe đình ngoài trong miền nam anh, anh em qua bến xe miền đông sài gòn gọi điện cho mình số 0984 80 49 thì về cái mẫu máy đánh bài thì cần đi theo bài đây trước mặt anh em là rất nhiều mẫu bài đấy để anh em chơi từ bài xanh 2k kim cương đô la vàng đô la trắng đấy dòng, dòng xanh dòng đỏ dòng vàng là đủ hết và cái mẫu phụ kiện soi thì có cái mẫu à, điện thoại Nokia quý bắp như này này đồng hồ soi này vòng soi này đấy, rất nhiều cái đồ soi để anh em à, có thể mà phục vụ công tác anh em đi bịp bài đấy thì à, cái video tiếp theo đây á, thì mình sẽ quay chi tiết mình đánh những cái mẫu đánh bài giá rẻ và những dụng đánh bài cao cấp như CVK 700, CVK 680, CVK 950 đấy anh em thích cái kênh của mình thì anh em nhớ đăng ký kênh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 giúp anh em đeo cho dễ, dễ hơn này và một cái lọ này anh em đi chơi anh em đem theo anh em đúc túi quần đó cái lọ thủy tinh này là đựng kính đấy thì cách thức cái này chưa sử dụng như nào và ưu điểm nhược điểm gì thì tôi tôi sẽ giới thiệu luôn cho anh em này thì đầu tiên anh em lấy kính ra anh em sử dụng cho tôi một cái tăm bông như này đấy, tôi sẽ cho anh em xem cái kính này kính mỹ 9D này đấy đây thì bên trong này là đựng một cặp kính này anh em này thì tôi sẽ bỏ cái này bên ra ngoài ưu điểm của kính mỹ 9D này là đeo êm mắt này không cộn mắt này đấy và thời gian đeo lâu nhìn bài siêu nét bởi vì nó siêu mỏng anh em nhé đây anh em nhìn này đấy khi anh em chơi thì anh em lấy ra dùng cái tăm bông anh em tránh dùng những vật cứng để anh em tránh làm xước kính đó đây anh em lấy ra anh em vành rộng cái mắt ra anh em ấn vào là xong rất dễ dàng đeo đấy cái ưu điểm này là đeo không bao giờ đau mắt êm mà rực mỏng luôn nhìn bài là siêu nét thời hạn sử dụng cái này là được khoảng 3 năm liên tục anh em nhé đấy anh em yên tâm chứ không phải đeo một lần rồi bỏ mà đeo 3 năm liền đấy tôi có những bán những khách là họ lấy bài liên tục đấy thì có một cái câu hỏi à, anh em rất hay đặt cho tôi đó cái bài ngoài chợ có như không tôi cũng khẳng định luôn với anh em là bài ngoài chợ là không thể nhìn thấy mà phải kính là phải đi kèm với bài bài nhà tôi là làm giống hệt ngoài chợ luôn chỉ có đeo kính mới thấy chứ bắt thường thì không mà thấy đấy thì khi anh em đeo kính thì nhìn bài nó sẽ như thế nào thì bây giờ sẽ sử dụng cái ờ, kính thử này nó cũng tương đương như cái kính áp tròng nhìn xuyên bài tất nhiên nó sẽ không rõ bằng thì khi đeo kính ờ, thực tế vào mắt thì mình sẽ nhìn rõ gấp 10 lần đấy cái kính này thì mình đeo để mình cho anh em thôi nhìn qua xem nó khi đeo vào thì nó sẽ như thế nào để tôi đeo thử cho anh em xem này đó đây em có thể nhìn qua như này thì nhìn rất là rõ nét nhìn nó như bài ngược luôn này thì đây là con át này đó anh em có thể nhìn qua này con át này đấy. con hai đây con hai này anh em nhìn rõ ràng chưa anh em chơi bài mà chơi bài nhìn như bài ngửa này chắc chắn là phần thắng 100 trăm là sẽ dành cho anh em rồi cái này anh em thể áp dụng với tất cả các môn bài việt nam ba cây liêng sâm phẩm chắn bài cào à, tôi xin nói chắn không không còn nào dùng chắn cơ bài, bài cào nghiên độ đấy chơi được hết thì anh em nhìn như bài này ngửa thì anh em chơi cái gì thì là chắc chắn là 100 trăm một tháng rồi đấy thì anh em mua hàng anh em alo cho tôi cái số điện thoại ở trước màn hình này bốn 80 49 đấy anh em nhìn qua này con sáu này đấy có hai cái lưu ý anh em uh, để ý tôi này cái con 10 và con 9 cái con 9 là dành nó làm để phân biệt giữa con 6 đấy để tránh nghe nhìn nhầm thì đây con 9 nó sẽ dùng là nhìn cái móc chìa khóa này đó là con 9 con 10 là hình dấu cộng anh em nhé đây hình dấu cộng là con 10 đấy, còn những con JK nó như bình thường đây, đây cái số điện thoại nhà, nhà tôi này anh em alo cho tôi cái số điện thoại này này và có một cái ưu điểm nữa đặc biệt nữa đó là cái với cái bộ kính áp tròng này và bài nhà tôi là anh em hình nhìn thấy chất con bài luôn đấy chẳng hạn như tôi bỏ ra ba cái chất này cơ này bích này tép này rô này đấy thì đây anh em nhìn này con chín rô này cứ tất, tất, cả con rô nói chung tất cả con rô thì là đánh dấu là một cái nút chấm ở bên tay trái này anh em nhìn thấy không đấy con rô thì con cơ thì nó ngược lại là nó đánh dấu một cái chấm ở bên tay phải này anh em nhìn này anh em có thể nhìn qua này đấy con tép là nó làm ở giữa là con nhìn con tép là con áp tép này đấy con áp bích tất cả con bích thì này lại không có cái gì đó thì là cái ưu điểm là mình nhìn được cả chất anh em nhá đó, thì mình khi mình bỏ cái uh, kính ra thì bài nó trở về như bình thường đó và có một cái thắc mắc cũng rất nhiều anh em đặt cho tôi là khi anh em đeo cái kính này là người đối diện là có nhìn thấy không tôi khẳng định với anh em luôn là không thể nhìn thấy anh em nhé nếu nhìn thấy tôi cho anh em luôn 10 cái bài khỏi tính tiền và bài bây giờ tôi thì có tất cả những mẫu bài từ bài rồng đỏ rồng vàng đây đây tôi bỏ cái này cho anh xem xem này rồng đỏ rồng vàng này cúc áo này bài đớp bk 2001 này Đấy, bài đô la trắng đô la vàng có hết và những anh em đi xuất khẩu lao động bên nước ngoài sử dụng những bài linon như này tôi đều có anh em nhé thì anh em có nhu cầu anh em alo cho tôi số điện thoại không mà thay đổi là 0984 80 49 để cho anh em tránh phải mua chào anh em thì hôm nay bên tư vấn cờ bạc bịp này tôi giới thiệu với anh em một số cái sản phẩm liên quan đến đồ cờ bạc bịp và bộ môn bài lá anh em nhá thì nhà tôi phân phối xỉ lẻ tất cả các đồ liên quan đến cờ bạc này bầu cua này tài xỉu này sóc đĩa này bài lá anh em này thì bộ môn bài lá này tôi hướng dẫn với anh em đây là cái áo đổi bài điện thoại đổi bài và ví đổi bài trên tay tôi đang là cái áo đổi bài anh em nhá anh em này rất là cơ động này mình đổi cực kỳ là hiệu quả anh em này đấy thì em mặc cái áo này áo phông này mùa hè này mặc áo phông có cổ không cổ anh em nhá bài thì bài làm được anh em phải đi giúp tôi đấy không nhất thiết phải bài bài là bài người ta mình không liên quan đây này bài đỏ bài xanh là mình đổi rất là ok máy của nó thiết kế chỉ vừa vặn một con bài thôi nên anh em hoàn toàn yên tâm tin tưởng về cái độ chính xác và bảo đảm cho anh em đấy, anh em này rất là hiệu quả anh em đây là một cái áo đổi bài này áo thì nhà tôi có tất cả loại áo áo phông áo dài áo thu đông áo mùa hè này anh em mặc áo không có cổ hoặc là không cổ anh em nhá thì cái mẫu áo là tôi rất thời trang em đi chơi thì ăn cỗ này hay là đi tán gái rất là ok một cái áo này giá rất là rẻ thôi anh em này em nhìn ra đây những cái mẫu áo thời trang kín đáo bảo mật Đấy, một công thì đôi việc anh em nhá anh em chỉ báo giúp tôi cái chiều cao cân nặng là tôi sẽ cho anh em cái size áo phù hợp nhất áo là áo mới nhá nguyên tem anh em này áo là áo chưa mặc chưa sử dụng gì anh em alo giúp tôi 098480 tứ quý chín để tư vấn miễn phí cái sản phẩm này anh em này hàng là hàng cực kỳ dễ chơi hiệu quả em không cần tay nghề nhé bài bài của bạn được đây là cái iphone đổi bài này đây là cái iPhone 7 rất thời thượng cái dòng iPhone anh em biết rồi kín đáo bảo mật nhá hai này dùng hàng sạc 100% luôn đây bài là bài xanh chín 100% thì khi anh em đổi được bài khẳng định anh em là chiến thắng tất cả các sòng sới lớn nhỏ anh em không phải là thiết kế sòng sới đến người ta chơi bộ môn gì anh em chơi bộ môn đấy đây tôi đổ các loại bài khác nhau cho anh em xem đấy mua hàng trực tiếp anh em qua bến xe mỹ đình hoặc bến xe miền đông sài gòn Đấy, hai cơ sở chính nhá cơ sở tôi đối diện cổng bến rồi hoặc là tôi gửi đường xe bộ xe ca anh em khi em sạc đầy là anh em chơi duy trì liên tục được khoảng một tuần đây cái mẫu iphone rất thời thượng này Đấy, iphone 7 này đây là cái dòng uh, gold cái dòng gold này cũng rất là anh em ưa chuộng rất là kín luôn đẳng cấp dễ chơi tốc độ đổi bài chỉ không phải một giây thôi không học tay nghề khi học tay nghề anh em rất là phiền phức đấy là phải có thầy có thợ nhưng đây thì anh em mua về là anh em xài luôn ăn sỏi luôn anh em nhá rất là ok đấy thì các loại dòng điện thoại à, Samsung này đây, các loại dòng mẫu Samsung đều có hết này Oppo này à, Samsung các loại mẫu iPhone nhà tôi đều phân phối cho anh em đấy, thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em một cái ví đây là cái ví đổi bài này đấy, cái ví này thì cũng rất là ok đấy, để anh em phù hợp cái loại gì cái sân sới của anh em chơi cái loại gì phù hợp thì mình xài loại đấy anh em nhé. thì cái ví này ví này là à, có hai cái chức năng chính thứ nhất là anh em để tiền đấy, à, các ngăn để tiền chứng minh thư rất là ok Đấy, đây này các ngăn để tiền của anh em da này là da bò da xịn anh em nhá nhà tôi nhập là hàng này hàng máy nhập này máy nhập là da là da xịn luôn anh em cạo này à, rất là ok này mịn màng căng đét luôn thì cái ví nó có hai công năng của anh em thứ nhất là anh em thể đúc ví các ngăn đúc tiền đúc chứng minh thư thứ hai là anh em có thể là làm cái ví đổi bài luôn và tôi hướng dẫn luôn này cái hàng này thì đẳng cấp rồi Đấy, giá cả thì rất là rẻ anh nhá ai có thể chơi được ai thì mua được anh em này rất là nhanh luôn không phải một giây thôi đây tôi đổi cái bài bài khác cho anh em này anh em nhìn ra rất là thiết thực Đấy, đây là một cái giá trị thực cho anh em bộ bộ môn bài lá anh em nhỉ Đấy, rất là ok anh em nhá Đấy, đổi bài rất là nhanh luôn này bấm bài ra anh em này đây là có cái nút bấm bài anh em nhá đây bấm phát ra luôn này đấy ra luôn đấy thì có hai phương án để anh em ra bài một là vào này Đấy, hai là anh em có thể giữ con này đây, cho bài ra anh em kéo tất cả hai ra thì hai là tôi bán ra là bảo hành một năm đổi mới một tháng em nhá thì cái ví này ở bên trong có hai ngăn thì bên trong sẽ có cái dây sạc anh em nhá thì cái dây dây sạc là đầu nối trực tiếp với sạc nguồn điện của anh em anh em cứ sạc bình thường thôi Đấy, đây là cái dây sạc anh em có thể cắm vào là anh em thể sạc được luôn đấy thì anh em biết rồi ở miền Bắc là chơi ba cây này liêng sâm phẩm ở miền Nam binh sập sám binh Ấn Độ ngầu hầm là anh em thể chơi hết đây anh em nhá cắm sạc vào này rất là ok thì khi anh em sạc giúp tôi khoảng hai ba giờ đồng hồ là anh em chơi liên tục giúp tôi được khoảng 2 đến 3 ngày rất hợp với canh bạc trong rừng trong núi này thì khi em chơi bài em biết anh em cháo được bài không bao giờ anh em thua tha anh em alo tôi 0984 80 từ 9 à, tôi hướng dẫn cho anh em thì ví dụ tôi hướng dẫn đây là cái ví nâu này tôi đổ cho anh em sang một cái ví đen các loại mẫu ví nha từ ví ngắn ví dài đến những cái ví gọi là của phụ nữ nhà tôi đều làm cho anh em hoặc là làm trực tiếp ví của anh em anh em nhé đây tôi một cái ví khác này Đấy, rất là công năng cơ động hiệu quả chính xác trăm trăm không phải đi học tay nghề cho mất thời gian anh em nhé Đấy, mua hàng về là sử dụng luôn thì anh em chơi ta ra làm sao chơi như nào tôi rất cách chi tiết này để anh em khi anh em mua hàng là mình chơi nó rất là ok đây một cái lá bài tôi bấm tay để đó ra luôn bài này thì ví dụ ở miền Bắc anh em đánh liêng tôi nói ví dụ thôi mà không may anh em lên một cái ván bài dụ ba nút như này đúng không thì anh em khéo léo anh em có thể giấu một con vào đây thì ván này anh em bỏ anh em nhá thì khi anh em bỏ rồi thì anh em lên một cái ván bài gọi là ngẫu nhiên Đấy, ngẫu nhiên anh em lên được một cái ván bài Đấy, ví dụ cái ván bài anh em lên như thế này em phải lên là một nút thì mình rất là khéo léo cái con nào anh em muốn đổi là anh em cho xuống dưới anh em này em cho thủ được trong một tí này thì khi anh em đổi lại anh em cầm vào anh em nhìn này đấy, cầm vào này em chỉ rất nhẹ nhàng tình cảm ở đó, anh em ra có là đi ngay đấy thì cái trường hợp nó rất là xuân siêu và cơ động cho anh em anh em nhá ví dụ tôi làm lại ván nữa này em đánh đánh liêng lại, anh em lên này bốn nút này thì bốn nút thì anh em không thể có một cái cửa gì anh em chiến thắng đấy, nhưng em lên máy anh em này khéo léo tay nhẹ nhàng êm ái thôi không học tay nghề anh em kéo vào nhà à, rồi này sáp áp này sáp áp là ra tiền anh em nhá đấy rất là hiệu quả luôn thì cái ví này là cái hàng rất là bền hàng này hàng trâu bò rồi máy nhà tôi thiết kế là trong em nhá phần máy nhà tôi thiết kế là trong đây phần trong này là phần máy đây có cái nút ra bài đấy mình không thích có thể mình ra bài hay mình chơi liêng chơi sâm chơi phẩm ba cây kể cả anh em đánh ba cây tôi nói ví dụ minh họa cho anh em khi anh em đánh ba cây đơn giản nhất đây anh em có thể giấu một con bài bất kỳ vào đấy thì khi em lên một cái ván bài như thế này năm nút thì mình đơn giản thôi không đâu tất cả loại bài nhá đều rất ok nhá anh em khéo léo anh em này cho phát là đổ phát là ok có thể là 72 hát luôn để chơi làm sao cho nó phù hợp với sân sới của anh em giá cả thì phải chăng anh em nhá đây một cái ví da ví bò này rất là bền Đấy, chuẩn đét luôn thì cái dòng iphone đổi bài này nó đây là một cái phôi iphone thật anh em nhá nên anh em khi đi chơi anh em vứt trước mặt này thì tôi lưu ý cho anh em anh em vứt trước mặt đây anh em có thể để vài ba cái đồng tiền lẻ vào đây anh em chơi được Đấy, rất là phù hợp chơi loại gì được anh em tư gọi điện trực tiếp 0984 80 49 để được tư vấn anh em nhá giá cả phải chăng thì anh em lưu ý một điều này máy nhà tôi là máy nhật anh em nhá anh em tránh mua phải cái hàng gọi là máy tàu để khi mình chơi đó, cái thời lượng pin nó giữ được thấp này thứ hai là anh em có thể chơi là cái chất liệu da nó ra kéo nó sờn đi này nó sờn đi thì anh em thẳng anh em là dùng không được bền một cái ví này anh em thể đúc đi chơi đi rất sành đẹo em nhá đi chơi anh em thể thanh đúc tiền này thanh toán tiền ờ, giả tiền ăn tiền uống hay là anh em thể đúc xong đến sân đến sới ở đi ăn cỗ cưới hay là làm mình triển khai luôn hay một cái áo này thế anh em này cũng như một cái áo đổi bài này anh em cái mẫu mã rất hợp thời trang và anh em có thể đi ăn cưới ăn hỏi đi tán gái như bình thường vừa tán gái xong chở bạn gái về là mình đi chiến đấu luôn à, đến đánh chỗ đánh bạc luôn rất phù hợp anh em nhá đấy, rất là ok anh em này đấy chuẩn chỉ anh em quan tâm alo tôi 0984 80 quý 9 thì thử hàng trực tiếp thì anh em có thể qua bến xe em đình hoặc bến xe em đông sài gòn cơ sở tôi đối diện cổng bến để anh em thuận tiện đi lại còn anh em ở xa thì gửi xe khách xe ca đường bưu điện thì khi nhận hàng anh em nhìn giúp tôi là phải kiểm tra khi bị kiểm tra này một ví này một hộp này nhà tôi sẽ có đầy đủ hộp tất cả hộp cho anh em nhé một hộp này một phiếu bảo hành và một sạc đấy đó đó là một bộ chọn gói của anh em thì hàng đến anh em được quyền kiểm tra đầy đủ test hàng có thể là anh em cầm sẵn bài của em đi để anh em test anh em nhá anh ngoài ra tôi bán tất cả đồ của bạc bịp này máy đánh bài kính áp tròng bầu cua tài xỉu hack game dạy bài tay không đấy, tôi đi lại cho em đôi ba cái đường nữa này em nhìn này đấy, người thật việc thật này nhanh gọn dứt khoát này em nhá đấy, thì anh em alo tôi để vào việc luôn đấy, hàng là bảo đảm chính hãng đấy, tránh mua phải hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng thì anh em alo giúp tôi đấy, cả